shake. Come. Dạ. Rồi ha. À, sốt ha. Hả?

lại đấy rồi rồi rồi dám chui giấy giấy chú ơi nơi giấy giấy nè chị bán này ở sau kia chị đi à, đình đến à, à, bán lên hen mà đi, đi lên không lấy cái tè thì à, cái bao tay của nó là đi Đi lên nữa à, bao tay của nó trong à, cặp táp con nè Đi Hâm xích vô xích vô chạy vô chạy vô trong vô trong vô in ừ in rồi chạy mới lên chạy thẳng qua bển heo kéo qua bển heo lên qua bển heo Rồi. Yeah. Got go. Yeah. <laughs> chạy đi cái cỡ, nhìn trước đi đừng đừng cắn áo biết làm đừng cắn áo không? chị hỏi rồi em xưa vẫn Nein. yeah. <laughs> <laughs> <laughs> đến và đi um, khám rồi xây qua à. thì từ từ thôi nha xây ô từ từ thôi nhanh quá sao không có thấy rồi rồi xe lại cây xe lại đây ừ. Ừ. Ừ. đẹp quá Only a nap guy. Wow.